chào tất cả mọi người à, chào mừng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh Circle sổ số miền Nam à, của mình ạ được phát à, hàng ngày trên mạng YouTube à, sau kết quả của sổ số miền Nam đã sổ ra đúng không ạ hiện tại bây giờ là 16 giờ 38 phút của ngày 11 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ thì trước mắt tất cả anh chị em đây chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay của chúng à, đào của sổ số miền Nam mới sổ ra xong ạ thì sau khi kết quả đã ra thì có số đã về thì mình cùng ở đây à, điểm qua kết quả của ngày hôm nay cũng như đưa ra những cái dự đoán chỉ là những cái đường cầu cho tất cả các chú anh chị để chúng ta chơi và tham khảo ngày tiếp theo thì video của mình chia sẻ là hoàn toàn là miễn phí à, anh chị em đi qua thì nhớ mất chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để kênh có động lực tốt nhất à, đưa ra những dự đoán những con số cho tất cả các chú anh chị để chúng ta tham khảo để chúng ta chơi ngày đúng không ạ thì à, kênh à, xây dựng lên à, nhằm mục đích đó là chia sẻ những cái lô những cái đường cầu à, đầu nuôi cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo cho nên thì kênh à, chia sẻ là hoàn toàn là miễn phí rồi thì anh chị em đi qua nhớ bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn cái kênh của anh chị nhé và ngày hôm nay là ngày thứ bảy cho nên à, đài sổ số Việt Nam gồm có bốn đài đó là thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước và Hậu Giang đúng không ạ đầu tiên điểm qua các đầu thì đầu tiên à, ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có đầu số 37 nuôi là con số 73 à, một cái điều khá là ngẫu nhiên 7337 đều nuôi tổng không và là càng càng không luôn đúng không tiếp theo Long An đầu là con số 36 và đuôi con số 26 tổng 8 và là càng 3 ở Bình Phước chúng ta có đầu là con số 03 và đuôi là con số 95 tổng 4 và là càng 7 đúng không và ở Hậu Giang thì đầu là con số 12 đuôi là con số 46 tiếp tục tổng 0 và là càng 9 đúng không ạ rồi ờ, thì kết quả những con số đã về thì à, chúng ta cùng điểm qua à, đối với cái đường cầu của kênh mình bắt cho tất cả mọi người à, chốt cho tất cả anh chị em ngày hôm qua đúng không ạ? Thì theo cái đường cầu của à, mình có chỉ cho tất cả mọi người ngày hôm qua thì liệu nó có gái là thành công hay không thì à, chúng ta cùng kiểm chứng nhé. Đầu tiên đầu tiên à, đối với đài thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Thì kênh mình có chốt cho tất cả mọi người đó là 01 lót 10 đúng không ạ? không một drop một không à, liệu các đừng tiếp tục đúng không ạ các đường cầu mình chỉ cho anh chị em là tiếp tục các đường cầu không một drop một không thì nổ một không à không một đúng không như vậy thì cái đường cầu mình chỉ thì là liên tục liên tiếp ăn thông với chị nhé đúng không liên tiếp ăn thông không một drop một không nó một không thì có thể chúng ta ăn độc thủ không một rồi đúng không ạ thì à, theo đường cầu mình chỉ thì tiếp tục à, là thái đấy khá là thành công các các bạn các chị cầu là ăn thông khá là dài ngày đúng không ạ và Long An Long An mình có bao lô cho tất cả mọi người đó là không năm mà năm mươi đúng không ạ không năm mà năm mươi thì nhìn xem mà kết quả của chúng ta tiếp tục gặt hái là thành công con không năm đúng không ạ tiếp tục chúng ta gặt hái thành công con 05 ở lại Long An đấy và Hậu Giang Hậu... à xin lỗi quý vị mình Phước đúng không ạ mình có 0220 0220 đúng không ạ rất tiếc ở đây 03 của chị cũng khá là tiếc đấy 0220 như vậy thì à, ở Bình Phước ở 02 20 thì lại về 03 nhân 2 cũng triệu cũng khá là tiếc rồi đúng không ạ rồi tới là Hậu Giang Hậu Giang thì uh, chúng ta có lô là 2332 đó Hậu Giang 2332 23 và 32 vậy thì Hậu Giang chúng ta không có đá thành công rồi đầu đuôi số ba đài đó là 01 2332 8338 đúng không ạ? 01 2332 8338 7447 và còn 2662 7447 2662 như vậy thì tiếp tục con 26 của chúng ta nổ à, đầu đuôi các bạn nhé chúng ta đã thắng được con à, 26 đúng không ạ? quá rực rỡ như vậy thì tổng kết kênh của chúng ta ngày hôm nay ăn được à, lô ở đây thành phố Hồ Chí Minh ăn được lô ở đài Long An ăn được đầu đuôi so bốn đài đúng không ạ là con 26 nổ tướng bừng quá rực rỡ anh em ạ và thật sự mà nói thì niềm vui là khá là rực rỡ luôn à, cho tất cả mọi người cũng như tất cả các chị chị đúng không ạ xem kênh của mình thì các bạn cũng đã biết rồi đấy mình có chốt công khai cho tất cả mọi người hoàn toàn là miễn phí rồi thì anh chị em xem kênh hãy nhớ rằng ủng hộ cho mình những nút like cũng như những nút đăng ký kênh để mình tiếp tục à, lên được cầu hay những con số hay các bạn nhé đây lượt xem thì khá là ít đúng không và lượt like thì đã được năm năm lượt like thì hy vọng ngày mai à, hy vọng ngày mai lượt xem của cố số chị tăng tăng lên đúng không lượt like lên để cổ vũ tinh thần cho mình đấy lên để cổ vũ tinh thần mình có động lực để mình à, chốt ra những con số cũng như đưa ra những, những cái được cầu hay những cái phần dự đoán cho tất cả mọi người đúng không ạ mình làm là hoàn toàn là miễn phí rồi mình không thu thu bất kỳ khoản phí nào của tất cả mọi người cả đúng không ạ thì à, mọi người đi qua thì nhớ để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình có động lực tốt để mình lên video đều cho tất cả mọi người quý anh chị nhé rồi thì tiếp theo cái phần điểm qua kết quả ngày hôm nay của kênh của mình thì khá là rực rỡ rồi thì mình sẽ đến phần chốt số cho tất cả mọi người vào ngày mai đúng không ạ thì à, sổ số đã đa mình có nghiên cứu rồi thì ngày ngày mai của chúng ta là ngày chủ nhật ngày 12 tháng 2 quay ba thì gồm có tiền giang kiên giang và đà lạt và mình sẽ bắt uh, chỉ một cái đường cầu đối với cái đài đà lạt cho tất cả mọi người để chúng ta cùng tham khảo đúng không ạ thì cái đường cầu này thì à, mình chỉ à, đường cầu này đã ăn được ba hôm rồi thì mình tiếp tục mình chỉ cho tất cả mọi người ở cái đường cầu này và biên độ của nó thì ăn ba hôm các bạn nhé mình tiếp tục mình chỉ cho tất cả mọi người đúng không ạ mình chia sẻ thì hoàn toàn miễn phí anh em bạn bè đi qua nhớ để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình đấy là mình có động lực mình à, chốt cho những con số cũng như đưa ra những cái đường cầu cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ quý chị à, nên nhớ rằng à, bắt được cầu lô tô đầu đuôi của số miền Nam là rất chi là khó không phải là dễ đâu nói thẳng mà nói là như vậy rất chi là khó cho nên là anh chị em đi qua nhớ chút thời gian để lại cho kênh của nó like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình đúng không ạ cái đường cầu này thì mình sẽ bắt ở ngày 15 tháng 1 năm 2023 15 tháng 1 2023 các bạn nhé đây 15 tháng 1 2023 đúng không ạ và các bạn à, để ý à, mình chia sẻ đường cầu thì các bạn ừ, để ý để à, à, biết được cái đường cầu mình chỉ các bạn nhé đầu tiên ở giải 4 à, G4 đúng không Đây, mình có chỉ rõ ràng các bạn nhé. G4 đúng không ạ? Ờ, G4 thì các bạn lấy G4 nhé, à, lấy con số đây chấm một, chấm hai, chấm ba, chấm bốn, chấm năm, chấm sáu đúng không Chấm sáu thì các bạn lấy chấm 6 các bạn lấy con số thứ nhất thứ hai các bạn bỏ đi các bạn lấy con số thứ ba nhé đấy thế thứ ba và giải à, đặc biệt đúng không đặc biệt thì các bạn lấy con số đầu tiên của giải đặc biệt đúng không các bạn đá lên cho mình nhé đá lên à, G4 cho mình đấy thì à, chúng ta có ngày hôm sau chúng ta sẽ chơi con số 39 đúng không ạ 39 chơi trong ngày hôm sau ba mươi chín chơi trong ngày tiếp theo các bạn nhé đây ba mươi chín chơi cho tuần tiếp theo đúng không ạ thì lên ngày hôm sau các bạn có thể thấy đây còn ba mươi chín đã xuất hiện đúng không ạ chín đã xuất hiện đây ba mươi chín đã nổ đúng không ạ à, tương tự như vậy thì à, tiếp tục ở giải g 4 các bạn nhé đây các bạn có thể thấy g 4 thì chúng ta lấy các bạn G1, G2, G3, G4, G5, G6 các bạn rồi lấy con số à, chính giữa hai con số này bỏ đi nhé đấy chúng ta chỉ lấy con số 4 này thôi đúng không ạ và tiếp theo và đặc biệt thì chúng ta lấy con đầu tiên của giải đặc biệt đúng không ạ con số đầu tiên của giải đặc biệt đây chúng ta đá lên đúng không ạ chúng ta sẽ có con 824 chơi trong ngày tiếp theo đó 84 chơi trong ngày tiếp theo 84 chơi trong ngày tiếp theo thì à, lên cái bảng kết quả của ngày tiếp theo đúng không ạ thì các bạn có thể thấy là con 84 của chúng ta xuất hiện đúng không ạ ở ờ, R4 ờ, xuất hiện con 84 đúng không ạ tiếp theo theo cái đường cầu đấy thì à, tiếp theo chúng ta có lấy giải đặc biệt và giải bốn đúng mục cuối cùng của giải bốn thì ở đây mình có đây mình có à, anh nó bị à, sang con số này đúng không ạ à con số này các bạn bỏ đi nhé đấy chúng ta chỉ lấy con số 9 này thôi và đặc biệt thì chúng ta lấy đầu tiên con số 9 đúng không ạ chúng ta lá lên chúng ta có còn, còn 94 à xin lỗi với chị còn 9 99 F99 chơi trong ngày tiếp theo đúng không ạ F99 chơi trong ngày tiếp theo thì à, sang ngày tiếp theo à, chúng ta có thể thấy à, còn 99 đạn nổ đúng không ạ 99 đạn nổ trên bằng kết quả đây 99 nổ đúng không ạ như vậy thì theo cái đường cầu này thì à, chúng ta tiếp tục lấy giải đặc biệt và giải 4 đúng không ạ thì chúng ta có con số 0 và đặc biệt chúng ta có số 1 đúng không ạ thì chúng ta đá lên chúng ta sẽ có con số 10 chơi trong ngày hôm sau đúng không ạ chúng ta sẽ có con số 10 chơi trong ngày hôm sau thì như vậy thì ngày mai của chúng ta sẽ có à, ngày chủ nhật chúng ta sẽ có đại đà lạt và chúng ta sẽ bắt độc thủ là con số 10 ngày, ngày mai các bạn nhé đúng không ạ các bạn xem video thì không nên tua video cũng như à, lắng nghe mình chia sẻ mình chia sẻ thì à, sẽ tỉ mỉ hơn cố gắng à, hoàn thiện hơn để giúp cho tất cả mọi người chúng ta có được nhiều thành công và cũng như gặt hái được nhiều thành công đúng không ạ các bạn xem kênh của mình thì các bạn cũng đã biết rồi tỷ lệ ăn khá là nhiều đúng không ạ à, liên tiếp ngày nào cũng gặt hái được thành công cả cho nên các bạn hãy để lại cho mình một like cũng như ấn cái, cái kênh ủng hộ mình các bạn nhé vậy thì theo cái đường cầu này thì ngày mai chúng ta đà lạt chúng ta sẽ có độc thủ đô đúng không ạ là con số 10 10 đúng không ạ lót không một vâng và điền ra thì chúng ta sẽ có con số 64 và 46 biên ra biên ra chúng ta sẽ có con xin lỗi các bạn 52 và 25 rồi Đầu đuôi sông Ba Đài gồm có con số uh, đó là 45. 54. 0220 à, 99 và con 81. Rồi, thế đây là những con số cho tất cả quý anh chị cũng như tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai, ngày 12 chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? thì tất cả một cái dự đoán của mình đưa ra thì nhằm mục đích tham khảo cũng như cho tất cả mọi người chúng ta dựa vào chúng ta mua à, sổ số à, cần thiết do nhà nước phát hành thì à, với video thì xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người chúc cho chúng ta luôn luôn gặt hái nhiều thành công cũng như gặt hái được nhiều kết quả tốt và video của mình chia sẻ thì các bạn nhớ đó là xem và để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng cái kênh ủng hộ kênh với video xin kính chào hẹn gặp lại